Chào anh em, hôm nay đại lý cờ bịp của chúng tôi giới thiệu với anh em đó là quân lặng chắn lặng lẻ Hay anh em nhiều vùng miền địa phương cũng nói với cái tên dân gian rất quen thuộc đó là quân lón anh em nhá Thì tứ tử tôi sóc em đôi ba tướng bạc này Quân này nhà tôi là quân lặng chắn anh em nhá Anh em đi chơi ạ, bát đĩa xanh chín anh em luồn đúng tôi bộ vị Vị là vị không tang, thầy thợ bóc ra không một tang tích gì Thử làm châm không hút Anh em lên tôi được test hàng thực tế thoải mái anh em nhá anh em biết rồi ngày xưa anh em đánh cảm ứng ạ anh em luồn vị ở vị không tang nhưng anh em vẫn phải đúc máy đo trong người thì khi máy đo trong người tôi luôn với anh em này khi máy đo trong người là anh em đúc máy người ta đi vào ta khám người là anh em rất là khó chơi hay là máy này sạc pin hay là máy cảm ứng rung nhiều rung loãng lên đến 15 20 nhịp anh em đi chơi tôi thật với anh em là đo đếm rất là khó luôn anh em luôn đúng bộ vị là anh em không phải suy nghĩ gì anh em cứ thế anh em đánh anh em nạp coi anh em chơi được nha tiếng vừa trước lại tiếng này tôi luôn này súng người anh em đánh chắn luôn không bao sai số được này tôi mở bát luôn này anh em nhé đồ đạc rất chuẩn chỉ này anh em quân vị à, bát đĩa là xanh chín anh em luồn đúng toàn bộ vị vị là vị không tan em đánh em có cầu rất dễ đánh em nhá không có gì khó khăn cả này anh em thấy không anh em lên tôi shop hàng thực tế thoải mái anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca cho anh em anh em xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng anh em thanh toán anh em nhá đấy đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em này shop nó cứ gọi là thẳng tay ngay bát rồi còn shop ngắn shop dài không quan trọng anh em nhá đồ nó rất là chơi rất là ok cái tỷ lệ rất là cao anh em này anh em thấy không em lên tôi cứ cầm bát thử thoải mái sóc thoải mái đấy luồn đúng bộ vị vị không tang anh em này cái tiếng này tôi xuống rồi tôi đánh chặn luôn này nó không bao sai được này anh em này anh em thấy không đi chơi cái đồ rất là ok anh em nhá thì vừa rồi tôi sóc anh em là đây này anh em nhìn này 2 4 6 8 10 tiếng thì 8 tiếng cái cầu cũng là cầu đẹp anh em nhé thì nhiều anh em bảo tôi là anh ơi 4 tiếng sang một tiếng lẻ hay là 5 tiếng sang một tiếng lẻ tôi luôn là cái tỷ lệ đó là anh em hiểu nó được 70 đến 80 phần trăm nói luôn là anh em như thế ví dụ mình sóc 3 tiếng khả năng nó sang lẻ rồi hai tiếng nó sang lẻ rồi hoặc có cầu nó đẹp 4 tiếng sang lẻ cũng là phụ thuộc vào cái thằng sóc cái này nó ghim quân lên nhà đấy nhưng luôn là với anh em dù nó ghim hay nó như nào tôi luôn ví dụ nó đã đứng lẻ thì tiếng sau nó phải đứng nó phải sáng chắn nên em rất dễ đánh cái tỷ lệ 78 phần trăm anh em nhá đấy nhiều anh em không phải là cứ ba tiếng chắc là sang một tiếng lẻ nó không có cầu như thế như thế anh em ai đánh được đấy, cái nguyên lý hoạt động này rất là hiệu quả anh em nhá thì vừa rồi tôi sau đôi ba tiếng bạc anh em biết cái à, quân này là nó luôn là đều quân lón anh em này quân này quân nặng chắn thì trong khổ làm video này tôi cắt các con vị ra anh em đến cho tôi tôi luôn là vị nguyên đai nguyên quyện nguyên khối nhà tôi làm thì tất cả các loại chất liệu vị Villa, Thăng Long, quân đóm, quân bài, tất các mẫu bài, tất cả các mẫu thuốc anh em nhá, quân đóm, quân chắn. Là tôi đều làm hết, tôi luôn tôi là là thợ là chuyên là làm quân đón nói luôn anh em nhà tôi cung cấp tất cả dụng cụ thiết bị và bịp nhưng chính tôi là thợ tôi chuyên làm quân đón thì ngày trước là tôi làm luôn anh em là nhiều anh em nghe về quân đón nhưng chưa hiểu thế nào quân đón thì nhập ngày xưa là tôi cũng là chuyên làm để cung cấp cho sới nhưng nhiều anh em là thua tha cũng xa bờ đến mà anh em có đồ thì chơi nó nó đơn giản thôi hiệu quả thôi thì giới thiệu cho em thì anh em tôi hôm nay là cũng là tung vào thị trường với anh em nói luôn với anh em tôi đi đánh bạc là cũng là tôi là thầy là thợ đánh bạc nhiều anh em là đi chơi là chơi xanh chín luôn là không nên chơi đã nói thật anh em là cờ bạc nó là cái không tốt anh em không nên chơi nhưng nếu mà đã chơi đã lợ lần rồi thì muốn gỡ thì mua cái bộ đồ này chơi có đồ chơi chơi cửa trên để gỡ gạt để hiệu quả cái đồ luôn là giá thành nó rất là phải phải chăng thôi đấy anh em vùng miền bạc nhỏ chơi được miền núi hay vùng cao hay những anh em chơi bạc to bạc thời bạc thợ bạc giả chơi hết giá thành nó mềm còn nói thật với anh em những anh em nào mà chưa chơi cờ bạc hay mới chơi luôn rồi nói thật với anh em là tốt nhất bỏ luôn đấy không đánh cờ bạc nữa cờ bạc nó thua tha vất vả cắm xe cắm nhà còn nếu đã thua là phải gỡ mà gỡ là phải mua cái đồ bịp đồ chuẩn anh em nhá anh em galo tôi thì nhà tôi đã có 10 năm năm trong cái thế giới ngầm rồi tất cả dụng cụ thiết bị cờ bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu nhà tôi để cung cấp hết anh em cứ alo tôi để có hàng chuẩn chỉ cho anh em chơi đấy thì khi em chơi em đặt hàng tôi báo trước tôi tôi làm trước vài tiếng đây là cái bộ ờ, đây mấy cái bộ vị là tôi ờ, buổi tối nay tôi vừa làm xong tôi làm từ chiều đến tối mới xong được mấy bộ thì tôi để đây để cho anh em xem luôn vị là nguyên đai nguyên khối em nhé. Đây là tôi vừa làm xong là tôi chưa đóng tôi chưa đóng đóng khuôn chưa đóng tem lại thì khi anh em nó đóng xong ạ luôn với anh em là nó mới đét này nó không như khui hộp luôn anh em nhá như khui hộp luôn nó mới đét luôn bao thuốc như thế làm mà thành vào bụng anh em làm vào đâu đấy tùy anh em là mới đét đẹp luôn anh em đi chơi ví dụ là quân là quân không tang anh em ở gần cứ lên trực tiếp cơ sở nhà tôi bến xe đình bến xe ra bát lộ bến xe miền đông sài gòn để anh em được thử hàng xem hàng anh em nhá đấy còn anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca cho anh em Đấy, giá cả nó mềm anh em chơi hiệu quả thì cái nguyên lý hoạt động của cái quân lón này nó như thế nào nhiều anh em chưa hiểu đây ví dụ anh em biết này đây là cái lón thì khi cái phần lặng anh em anh em nhớ nhá phần lặng là cái phần này này thì khi nó rơi tự do thì bắt buộc cái phần lặng phải đổ xuống anh em nhá phần nhẹ ngỏ lên bao giờ nó như thế không bao cái phần nhẹ ngỏ lên rồi anh em nhá thì tôi đã mô phỏng trực tiếp vào cái hình này về cái quân lặng trắng thì hai cái quân hai cái bên đen này nó lặn về cái phần uh, phần trắng này thì khi nó đổ phần đen mình gói lên vì phần đen là phần nhẹ và nó đối lại hai phần này là lặng phần đen thì phần trắng mình gói lên nó kết hợp trong thành quân quân lặng trắng đấy quân lặng lẻ nhưng ngược lại thì anh nhá ba quân đen lặng thì quân đen nó nó ngửa nó rơi xuống thì nó sẽ ngửa quân trắng và quân trắng nó nặng nó ngửa xuống mình ngửa quân đen thì nó kết hợp thành quân lẻ cái quân nặng trắng này tôi luôn nhớ anh em hỏi tôi những cái câu thật với anh em là cũng không nên hỏi là anh ơi nó trắng thì nó chỉ sấp đôi ở à, đến sấp đôi là anh em rất là khó đánh nó có sấp đôi có tứ trắng có tứ đen anh em nhá đấy, đấy tôi khẳng định như thế rất là hiệu quả để chơi còn nhiều anh em làm clip nói thật với anh em là 10 tiếng ra 9 tiếng trắng với cả 8 mà ra 9 tiếng 10 tiếng ra 10 tiếng trắng như là không có nói là anh em không có đồ đạc anh em 7 8 phần trăm để anh em chơi nhá là tôi sóc thì anh em thêm đôi ba tiếng này anh em biết này anh em lên tôi thực tế thoải mái này cái này không phải luôn bát luôn đĩa không phải cầm máy móc luôn đúng bộ với không tang em nhá cái giá thành rất là mềm mà tôi sóc luôn này Đấy, sóc đồ tôi sóc là tôi mở bát luôn anh em này lẻ này ví dụ anh em khi người ta cầm cái sóc tiếng trước lẻ đúng không thì khi cái tiếng này anh em đánh này anh em xuống người cho tôi là anh em đánh cho tôi cái mặt chắn anh em nhé đấy đấy là cái ưu điểm nhất ưu việt nhất của cái quân lặng chắn lặng lẻ gọi là quân ló là nằm ở chỗ này nó nằm ở chỗ này anh em nhé cầu không thể bẹt được tôi luôn này tiếng này tôi mở luôn nhà em này cầu không thể bẹt được anh em này tiếng này lẻ đúng không một tiếng lẻ tiếng chắn tiếng lẻ rất dễ đánh tiếng sau ví dụ tiếng trước vừa rồi anh em đánh hai triệu cái chắn nó ra lẻ tiếng này tôi súng người anh em có bao nhiêu anh em gấp khúc tất anh em đánh cho tôi vào cái tiếng chắn đúng không anh em đánh tôi gấp khúc lên 10 triệu chắn luôn anh em thấy không nó sang rất phải sang là phải sang tiếng này ví dụ nó đứng được chắc thì đứng mà nó chả đứng được thì tiếng sau anh em vẫn là rất dễ đánh anh em nhá mở bát luôn này này vẫn tứ trắng đây nhá có cả tứ trắng tứ đen anh em nhá sấp đôi đấy nó rất là dễ hiệu quả anh em này tôi mở bát luôn không phải nhì nhàng nhiều anh em này nẻ đúng không tiếng sau em xuống người tôi đánh sẵn đồ đạc nó rất là chuẩn chỉ em lên tôi được test hàng thực tế thoải mái em nhá không bao giờ sai không bao giờ phải lo lắng điều gì anh em thấy không rất là kín đáo từ kỷ niệm anh em thêm tiếng nữa này anh em đi chơi cái đồ làm sao anh em thể thua được đẳng cấp luôn chuẩn chỉ luôn mở bát một tỷ chẵn anh em thấy không anh em cứ alo tôi 0984 3148 thì cái quân quân nón hay gọi là chắc là nhà tôi là thọ anh em đặt tôi vào cho anh em để anh em chơi an toàn quân không tay 100% mới đen đẹp khui hộp luôn anh em nhé cảm ơn anh em xem video của tôi